kinh doanh cà phê, trà sữa, chữ bánh nhà hàng và các mô hình quán khác nhau. Nếu bạn có vết siêu báo tinh thì các bạn sẽ không có khả năng triển khai phát triển các mô hình quán mình mạnh mẽ và Cam Nguyễn muốn giới thiệu đến bạn một cuốn sách về uh, sale marketing dành riêng cho các chủ quán MB và trong cuốn sách này thì Cam Nguyễn đã biên soạn các chi tiết cách mà chúng ta có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu của mình cách chúng ta có thể set các sản phẩm cách mà chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm giá trị cao cách mà chúng ta có thể để marketing chéo trên các nền tảng khác nhau và rất nhiều kiến thức ờ, về sale marketing uh, dành riêng cho các chủ quán MB và nếu như bạn quan tâm đến cuốn sách này các bạn có thể nhấn nút đăng ký những vào tìm hiểu thêm để lại thông tin của bạn ở phía dưới phần bình luận và Cam Nguyễn sẽ phản hồi lại bạn